Xin chào tất cả mọi người, sau đây em sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm mà em nghĩ rằng nó rất an toàn và hiệu quả cho làn da à, Sản phẩm này có tên là sắc mộc lam nhé mọi người Đây là một sản phẩm mà 100% nó được làm từ à, thiên nhiên Và thành phần của nó thì bao gồm rất nhiều các loại lá nam như là lạc tiên, quế chi, phù lưu, cỏ chanh, cỏ mần trầu và rất nhiều các loại thảo mộc khác Và cái công dụng của sản phẩm này là đặc trị nám tàn nhang lâu năm Thứ hai nữa là mụn à, cám này, mụn li ti hoặc là mụn đầu đen Thứ ba nữa là nó sẽ cải thiện sắc tố da, làm hồng da và xe khít lỗ chân lông Thứ năm nữa là nó sẽ à, những cái vết thâm mà do mình bị mụn hoặc là mình đi bắn tia laser thì cũng sẽ được cải thiện rất là rõ rệt vì là nó 100% từ thiên nhiên thế nên là nó được sử dụng cho cả bà bầu này và bà mẹ nuôi con từ 6 tuần trở lên nhé mọi người rất là an toàn luôn đấy ạ và có một điều nữa là em à, sẽ đảm bảo cho mọi người là sử dụng sản phẩm này thì sẽ không bị bong chóc da, bào mòn da như các loại kem trộn khác mà khi sử dụng thì cái thuốc này nó sẽ ngấm sâu vào à, bên dưới bề mặt da để bóc tách cái chân nám chân tàn nhang và à, sau đó sẽ dần dần đẩy nám đầy tàn nhang lên nha mọi người tương tự đối với mụn cũng thế thì mụn nó sẽ uh, nhân mụn thì sẽ được đẩy lên và làm cho cái lỗ chân lông của mình nó sẽ được xe khít và làm sạch da mặt trở nên trắng hồng tự nhiên hơn